Ờ, xin chào tất cả các bạn nha. Sau khi mà các bạn ờ, hiểu về cái pinút nó gì uh, nếu các bạn muốn cài nó hay không quyền của các bạn. Còn trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là cài pinút và chạy nó nhá. Rồi, để mà cài được pinút ý, thì uh, các bạn cần phải đảm bảo những yêu cầu sau đây. Cũng có 7 yêu cầu. Cái đầu tiên là máy của bạn phải là loại 64 bit. Uh, Win 7, Win 8, Win 10 thì đều phải là 64 bit nữa muốn kiểm tra máy bạn là bao nhiêu bit thì các bạn vào đây và thì các bạn vào đây nhá JBC này đó là trên Win 10 còn trên ờ, Win 7 thì các bạn vào máy computer các bạn ấn chuột phải vào này uh, à, Properties rồi cái mục System Type chính là cái mục này này đây, đây là 64 ờ, bit nè đây là máy của mình 64 bit nếu như mà máy bạn là 32 bit thì các bạn có thể cả lại đồ hành ở, ờ, ở ờ, cái loại cái loại là 64 bit được chưa nào tiếp theo yêu cầu là về RAM à, Win 10 thì là đối với Win 10 là 8 GB đối với Win 7 với Win 8 ấy, thì là 4 GB Win 10 thì dùng 4 GB thì nó sẽ hơi nặng về dung lượng ổ trống thì ổ của ổ C thì là uh, phải tối thiểu là 5 GB uh, trong đó là 2 GB đã cài động cơ rồi và bước số và yêu cầu thứ tư thì đa số mọi người là là quên bước thứ tư bước số tư đấy đó chính là bật cái công nghệ ảo hóa Vitalization nếu bạn không không thành thạo về máy tính thì có thể là bỏ qua bước này bởi vì đa số máy tính hiện nay thì đều bật công nghệ này rồi đấy à, khi mà các bạn các bạn tiến hành chạy nốt mà mãi không chạy được ấy, mãi mà mở bọt không open ấy, thì các bạn có thể vào kiểm tra cái cái pivot này kiểm tra cái công nghệ ở hóa này trên bật chế chưa và yêu cầu số 5 là gì là phải bạn phải update lên hệ điều hành mới nhất thì nó mới tương thích cái Docker được muốn update trên Win10 thì các bạn à, chuột phải vào đây này các bạn à, chọn setting giúp mình rồi à, update này đây Win 10 của mình đã được update lên phiên bản mới nhất rồi còn một số Win 10 của bạn ấy một số bạn thì bị lỗi uh, lỗi màu đỏ đây này nó chữ 0x8 gì gì đấy thì các bạn cố gắng là khắc phục nó nhé các bạn lên Google search và các bạn cố gắng khắc phục lấy cái việc update này rồi cái yêu cầu tiếp theo là về phải tắt từng lửa và gì rút đi đấy à, tắt từng lửa đi nào thì các bạn vào tìm kiếm này và control panel này các bạn kéo xuống tìm đến cái mục uh, Windows Define Firewall này rồi các bạn vào tên Windows rồi cái mục này thì các bạn tắt hết đi của mình nhân đây thì các bạn uh, tiến hành uh, tiến hành cái bước này luôn này mở bọt trên máy mở bọt trên uh, cái uh, tường lửa các bạn uh, ấn vào chỗ cái tường lửa nhá thì các bạn ấn vào advanced setting này đây rule about rune cái mục đầu tiên ấy rồi new rune uh, ờ, chọn port này next này rồi đây là cái port mà từng lượt có thể cho qua các bạn uh, muốn xem port đây port đây đây các bạn nhập giúp mình là 31400 nhé đến cánh ngang này 314 09 này rồi next này next này tiếp rồi mục um, tên thì các bạn à, gọi tên gì cũng được rồi mình là gì nhỉ party finish rồi khi mà các bạn uh, add một cái new rule em một cái root này công ấy thì các bạn à, nó có dấu tích này đấy rồi các bạn tắt nó đi tắt nó đi và tiếp theo là các bạn uh, à, bắt cái diệt virus đi nhá uh, trong cái này thì các bạn uh, chọn setting giúp mình setting này update này rồi uh, window này này mục mục này nhé uh, cái phần uh, virus này đây cái mục này thì các bạn ấn vào đây rồi các bạn tắt hết đi tắt hết đi tường lửa nữa đây tường lửa nữa đây tắt đi rồi à, các bạn phải chú ý phải tắt hết đi nhá thì mới uh, đăng nhập vào sau khi mà tắt hết đi rồi thì các bạn cài tiến hành cài pin này link cài pin mình sẽ để dưới phần mô tả rồi sau khi mà tải và cài pin xong ấy thì các bạn ờ, tiến hành đồng bộ với tài khoản vi khi mà cài pin nút thì xong ấy, trong lần chạy đầu tiên ấy, thì nó sẽ yêu cầu nó sẽ có một cái mã mã ở đây này mã ở đây thì bạn lấy cái mã này các bạn nhập vào à, nhập vào trên nút trên app điện thoại thì lập tức là nó sẽ đồng bộ được chưa ở đây là mình đồng bộ rồi được chưa rồi tiếp theo các bạn à, sau khi mà đồng bộ xong ấy thì tiến hành tải động cơ thôi tải kiểu gì thì, thì các bạn tiếp tục ấn vào nút này à, ấn vào nút xong thì nó sẽ hiện lên một cái khảo sát gì đấy thì các bạn à, cứ trả lời đi cái khảo sát đấy không, không quan trọng đâu à, các bạn à, tiến hành à, continue đi cái mục này khi mà chưa cài động cơ thì nó sẽ hiện lên uh, như kiểu như này đây được chưa đây như kiểu này đối với Win 10 thì các bạn à, ấn vào đây ấn vào mục này nhé đối với win 7 với win 8 thì các bạn à, ấn vào đây à, win xp các bạn ấn vào đây cho mình cái docker toolbox Đấy. trong video này thì mình chỉ hướng dẫn các bạn là, là cái docker và mở port trên win 10 thôi nhé rồi sau khi mà cái docker xong ấy thì nó sẽ hiện lên uh, như này được chưa nào hiện lên như này nhé đây là do docker của mình chưa chạy thì các bạn uh, à, cho chạy thôi sau khi mà cái động cơ xong nó sẽ hiện như này đúng rồi giống hệt như này luôn đấy thì các bạn cần phải tạo một cái tài khoản được chưa nào mình nhắc lại là cần phải tạo một tài khoản nếu như mà không có tài khoản ấy, thì thì nếu như mà bạn máy máy của bạn hỏng thì có thể là là, là phải chạy chạy nút lại từ đầu về mo luôn đấy để mà chắc ăn nhất thì bạn, bạn tạo cho mình tài khoản như thế nào rồi sau khi mà uh, ờ, tạo tài khoản xong và mở mở cái động cơ tung toolbox đấy lên thì nó sẽ có dấu tích như này tiếp theo với tiếp theo là bạn cần phải mở port đây gần này port cần bạn cần phải mở nói thì thì, thì phức tạp thì mà các bạn ờ, làm theo mình nhá tiếp theo là các bạn uh, kiểm tra cái IP mạng của nhà bạn các bạn uh, chuột phải vào cái biểu tượng này tìm đến mục Conva Pro này các bạn gõ IP con f i g Enter Rồi Các bạn đến tìm đến cái dòng là Default Gateway Như thế nào Thì đây là cái IP nhà bạn Rồi bạn tiến hành đăng nhập Vào cái địa chỉ này Trên trình duyệt Bạn mở trình duyệt lên Rồi gõ cái địa chỉ này vào đây 192.168.1.1 Rồi sau khi mà các bạn gõ vào xong ấy Thì các bạn tiến hành đăng nhập User thì các bạn nhập admin Password thì lấy đâu Các bạn tắt cái này đi Cái password thì lấy đâu thì các bạn uh, lật được sau cái modem lên đấy modem nhà bạn lên thì nó sẽ có cái password các bạn nhập vào rồi các bạn login các bạn uh, đợi một lúc để nó vào Ok, sau khi mà các bạn uh, login xong ấy thì là các bạn ấn của mình là dùng Viettel nhá. Các bạn uh, ấn vào Advanced này. Rồi, các bạn tìm đến cái mục uh, application. Cái mục đầu tiên là port forwarding. Các bạn uh, đợi một lúc nó loát đã. Rồi, đến đây thì uh, các bạn uh, tiến hành mở port. Uh, port cần mở là từ 31400 đến 31409 thì các bạn uh, copy cái này lại, Ctrl C này, Ctrl V. Địa chỉ đây đây đây là địa chỉ đầu này, uh, dán luôn vào đây. Cái này là địa chỉ cuối. V. Cái dung hãng này là gì? là nó hiểu tự hiểu là gì là từ 31400 01 đến 01 02 03 4 09 luôn đấy tiếp theo cái phần uh, internal inter gì đấy client thì các bạn chọn giúp mình là desktop nhá đây nó sẽ tự tự nhảy luôn là địa chỉ máy luôn rồi các bạn tiến hành ấn vào S ấn vào S Vậy khi mà các bạn uh, ép xong thì nó hiện lên như này là trạng thái là active là đã mở port thành công. Được chưa? Rồi, các bạn uh, tắt đi. Rồi các bạn tiến hành vào vào lại cái pin node. Các bạn uh, ấn vào check now Đây là những port đã mở thành công rồi Ok open là thành công hết rồi Thế là xong Các bạn ấn vào continue Cái mục này thì các bạn uh, tích bật lên cho mình Muốn xem uh, port Pinut chạy được bao nhiêu phần trăm ý, thì các bạn vào Job loading, Đây Cái phần uh, à, Availability up đến 90 ngày ý, tức là gì? Cái phần trăm này ý, nó sẽ hiển thị cái cái cái máy của bạn chạy trong 90 ngày gần nhất gần nhất nhá các bạn rồi rồi thế là xong ờ, phần ờ, cả chạy pinút phần ờ, phần cài và mở bọt để chạy pinút nhá của mình là dùng Viettel modem là g modem là này như nào Rồi, cả video đến đây là hết nếu như mà các bạn ờ, vẫn chưa cài được thì cài cái phần mềm này UltraView à, ờ, mình sẽ để đường link dưới phần mô tả à, các bạn tải về thì mình sẽ làm cho các bạn